Xin chào tất cả mọi người, chào mừng trở lại với kênh Double Wish à, Hiện nay là không thể đi ra ngoài á, đúng không? Chắc chắn là phải ở nhà Nên chán quá Nên mình mỗi ngày đều nấu ăn Nhưng chưa giỏi, mình muốn trở thành người bếp mà Mình muốn nấu ăn giỏi á Mặc đồ bộ thì có vẻ là mẹ, đúng không? Là mẹ của mình Là nấu ăn rất tốt nè Nên bây giờ mình mặc đồ bộ như vậy nha ok rồi là hôm nay Kazu nấu ăn thứ là phở xào mọi người biết không mà chắc chắn biết nữa ừ, mình đã nấu ăn thứ phở gà nữa. khi đó sử dụng phở khô nhưng mà vẫn còn có nha nên mình suy nghĩ là món ăn Việt Nam là cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì đó nhận ra có loại món ăn phở là phở xào nguyên điệp là cái này phở kho hành lá cà rốt hành tươi tỏi ngừng và thịt heo đủ ờ, phải không là không biết rõ đó. lúc trước mình tưởng từng phở sau là có nguyên liệu cái gì à? là một cái này quan trọng nhất là ngon phải không nè ừ, sẽ ngon nè ok bắt đầu đầu tiên là luộc phở nha Thì do dạ. và làm cách ráo nha nếu có đồ cái này đó thì bóc vỏ cái này là rất rất dễ nha bỏ phỏ khô này nha cái phải chờ 7 phút nha không có và hiện nay là có nhiều loại giả vị nhé nên không thể thất bại được nha là chắc chắn là ngon đấy là mọi người chắc chắn là phải ở nhà nên rất rất lãng đúng không mọi người hiện nay à, làm gì ở nhà và không thể di chuyển nên rất rất chán Kazu cũng như vậy á Kazu muốn biết nè người làm gì ở nhà Kazu luôn, luôn luôn xem video à, xem phim xem youtube xem netflix ăn thử ha chè có thể là Kazu nấu tốt hơn càng ngày càng giỏi hơn Ca Dư sống một mình là bao nhiêu năm là sống Việt Nam 5 năm à 6 năm rồi á tổng năm là 10 6 năm lâu <laughs> quá hiện nay không gặp gọi ai đó không cần nói à, tiếng Việt nên à, càng ngày càng không giỏi á không tốt nhỉ? Mình tên là Kazu Phát âm như thế nào? Ok hả? à, ok rồi Mình nghĩ là Thôi cũng là ok hả? Tại vì là sẽ sao Phỏ Việt Nam là chắc chắn mềm Đối với người Nhật, phỏ Việt Nam là hơi mềm Mọi người biết là mì udon nè của Marugame Semen Nhà dạ, hàng Marugame Semen là công ty Nhật Bản Marugame Semen ở Nhật Bản là xôi mì udon là hơi cứng nhưng mà ở Việt Nam là mềm súp là giống nhau nên vị là giống nhau hầu như người Việt Nam chút là xôi mì mềm đó. nhưng mà hầu như người Nhật Bản là không phải như vậy nhé. Trước khi đến Việt Nam là mình không biết có phở xào á là chỉ biết là bánh mì á là phở bình thường là phở gà, phở bò sau khi sống ở Việt Nam thì biết nhiều món ăn Việt Nam là rất thú vị thật là món nấu ăn món ăn Việt Nam nhưng mà không ai chỉ cho cá dưa nha có quái chỉ cách làm món ăn Việt Nam cho Kazu không? Nhiều người Việt Nam nói là Kazu hãy tìm bạn gái Việt Nam nữa. Nếu có bạn gái Việt Nam thì học tiếng Việt được nhé, biết nấu ăn được nhé. À, nhưng mà tôi với Kazu học tiếng Việt nấu ăn món ăn Việt Nam là dễ hơn tìm bạn gái Việt Nam. ăn <gasps> đã này là để trang trí nhé bây giờ mình tìm cắn là có đây <coughs> ok sẵn sàng lời à. phở rồi cất rau này rồi bắt đầu xào ấy ấy ấy ấy mọi người ơi mọi người thích món ăn việt nam là cái gì món gì là nhiều người việt nam hỏi kazu như vậy nhưng mình không quyết định mình thích phở à, phu tiểu là bánh xèo Không quyết định số 1 Hiện nay thích nhất là bún bò khỏe nhá là một năm hai năm năm 2020 đã tham gia sự kiện marathon khỏe nha. và khi đó ăn bún bò khỏe là rất rất ngon nữa buổi sáng hôm qua mình đã ăn bún bò khỏe gần nhà đã dạ, mang về đã mang về mình rất thích muối tiêu chanh à. nè rất ngon nè à, khi về nước mua cái này để quà tặng cho bạn bè nha có vẻ ngon nha và hài quá hài quá gần nước tương nhưng mình không có nước tương Việt Nam tức là nước tương Nhật Bản nha và xương này người bếp sử um, là trước khi nấu ăn um, phở sợi phở này bỏ nước tương và gạo gì nha Yay! Yeah. Không phải sợi uh, phở nha Là đã phở nha tiên ok Damn. Kaza nấu ăn rất chậm chậm chậm và nói nhiều nhiều nhiều nem bị cháy à là bóng đêm nè nhá bóng đêm bóng đêm không không đi chạy à chút xíu là ngon không trăm phần trăm thì nhiều lắm Quá nhiều mình sử dụng Tha vị ngon Là trên YouTube cũng ờ, sử dụng Cái này bột nêm nè là mọi người ờ, sử dụng bột nêm thì cảm thấy là như thế nào ạ? Ok, kem kem Trồng Trồng cái này và phỏng nha oh, đây là ở Việt Nam nè Nào phải sử dụng nước mắm nhé Nhưng chút xíu Nếu nhiều thì tăng quá Ồ, oh, hương vị nước mắm nha Mình nghĩ là hương vị nước mắm và gừng là rất rất hợp nhau nè Là thơm quá Ok rồi đó Xong rồi Rồi thường là Shinsuke ăn thử ừ, có vẻ là ngon đúng không? Ừ, thơm ăn hảo thịt cà rốt là hơi hơi ngọt nè bỏ nước mắm này, vị đậm nè là ok Mm. Uh, ờ, sủi phở này là không phải mềm, không phải cứng nữa, là rất ngon. Mình chắc chắn có đài Nam nấu ăn tại vì là mỗi lần đều món ăn Việt Nam của Kazu là ngon chấp chấp là xin Shinsuke nói như vậy oh ngon dạ. mọi người bị trái như vậy chút xíu là không thấy như thế nào là có vẻ là ngon hay là không ngon là mình nghĩ là bình thường bị trái chút xíu như vậy thôi thì không có ăn phẫn vị phở sau này nha Hmm, nên kết quả là ngon chắc chắn ngon hmm. ngon quá mọi người ơi cảm ơn đã xem chương trình này nha Kazuzuki Team hôm nay là trang phục là kiểu ở nhà đó mẹ của các bạn là chắc chắn nấu ăn giỏi á đúng không Kazu cũng nấu ăn tốt nè Kazu có thể mặc đồ bộ như vậy được nhé Người nấu ăn không giỏi, chưa giỏi là không thể mặc đồ bộ này nha là nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé Bye bye, cảm ơn nha